Và đi kèm với túi sách này thì có một cái dây để chúng ta đeo Bình thường thì khi mà chúng ta đi di chuyển, đi công tác, đi công việc, đi du lịch, đi chơi thì chúng ta sẽ cầm như thế này Dây đeo này thì Kỳ Lăng chọn là hai mặt đều là da cá Alicator luôn Và đây là phụ kiện cao cấp nhập khẩu Chúng ta móc vào đây Chỗ này mình có thể xoay được Nên là khi mà mình ráp vào, mình lắp vào á thì mình không cần để ý là mặt nào là mặt chính mặt nào phụ cả mình cứ đưa đưa vào thôi dây này thì kỳ lăng làm như dây thắt lưng có lỗ đục lỗ sẵn luôn xỏ ra rồi mình di chuyển kéo lên bớt y chang như là dây thắt lưng mà chúng ta dùng vậy kéo lên ở kỳ lăng chắc cao cao nên kỳ lăng cho xuống gần cuối luôn rồi sau đó kỳ lăng xỏ vào đây ở đây còn có một cái đầu để giữ lại để không bị vinh ra ngoài không bị dính lên khi chúng ta sử dụng ngay lập tức cái túi sẽ thấp xuống một xíu đúng ý chúng ta